Kính thưa đại chúng, trong Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Đại Đức Na Tiên nói rằng, Thưa Đại Vương, Ngài đừng tưởng ai cũng có thể thực hành được 13 hạnh đầu đà, họ phải có những đức tính sau đây. Na Tiên nói rằng cũng không phải dễ gì ai cũng thực hành được đầu đà đâu, thưa đại chúng. Chúng ta nghe 13 Pháp đầu đà thì chúng ta thấy một cái thôi mình thấy cũng khó rồi. Nghe không? Na Tiên nói rằng, những người mà thực hành được cái hạnh đầu đà là sao? Thứ nhất, người đấy phải có đức tin rất là lớn. Thứ hai, phải có tâm tàm quý, tức là hổ thẹn. Thứ ba là người phải mạnh khỏe, ít bệnh tật. Nhà người mà yếu đuối quá, khó thực hành được cái hạnh này. Thứ tư, người phải thuần thục trong việc tìm kiếm chân lợi ích. Tìm kiếm chân lợi ích tức là cũng là nói tìm kiếm chân lý đấy. Thứ năm là người có nhiệt tình và chín chắn là người có cái tâm rất nhiệt tình, tâm dũng mãnh. Thứ sáu là phải người có trí tuệ. Thứ bảy là ham thích học hỏi và có kiến thức. Thứ tám là người thọ trì kiên định. Thứ chín là ít tìm lỗi của người khác. Cái người hay bới lỗi của người khác ấy, cũng khó mà thực hành hạnh đầu đà được. Và thứ mười là người này luôn luôn an trú tâm mình trong tâm từ bi mới có thể thực hành hạnh đầu đà được. Người có đủ mười đức tính ấy mới xứng đáng để thọ mười ba pháp đầu đà khổ hạnh. Thưa Đại Vương, người tại gia là kẻ thỏa thích và dính mắc trong dục lạc thì khó mà thực hành chính pháp để đắc đạo quả. Cái chỗ này đấy, thưa đại chúng, mà Na Tiên cũng như quý Thầy muốn nói là tuy rằng về lý thuyết người tại gia cũng có thể chứng đắc đạo quả nhưng quả thật thưa đại chúng nó rất khó khăn thời phật thì khả năng chứng đắc đạo quả còn nhiều đến thời mạt pháp này quả thật thầy nghĩ vô cùng khó khăn không không chỉ là các phật tử đâu mà đến trong tăng tu tập mà chứng đắc cũng là khó khăn chứ đừng nói vì sao đây vì người tại gia chúng ta sống trong dục lạc làm sao không dính không mắc không ướt được mình ở trong cái gọi là cái ao dục lạc mà, làm sao lại không ướt được đâu khó lắm đấy cho nên sống ở trong dục lạc mà không nhiễm thì được mấy ai cho nên đa tiên mới nói người tại gia thỏa thích dính mắc trong dục thì khó mà thực hành chính pháp để đắc đạo tuy nhiên có những cư sĩ tại gia vẫn sống đời ngũ dục mà họ lại tu tập đắc được đạo quả chính là do nhiều kiếp về trước họ có tu hạnh đầu đà rồi đây, thưa đại chúng nha, những người nào ở tại gia mà mình thấy họ không tham lam, họ không ích kỷ, không chất chứa, họ không bị dính mắc vào ngũ dục. Mặc dù gia sản đầy đủ, giàu có tài sản, ngồi trên nhung lụa vàng bạc, thì ở đây Na Tiên nói phải biết rằng người này đã sao? Đã nhiều kiếp về trước, đã tu hạnh đầu đà khổ hạnh rồi. Đó, nên chúng ta thấy kiểm trong đại chúng chúng ta, những huynh đệ có chi có những cái điều kiện mà chúng ta thấy họ thực hành khổ hạnh đầu đà rất là tốt. Thì phải biết người này không phải một kiếp đâu. Họ đã nhiều kiếp đã từng tu khổ hạnh rồi. Chúng ta nhớ, chứ không phải chuyện đơn giản mà người ta thực hành được đâu. Yeah. Dạ. Chính nhờ có tu hành đầu đà rồi nên trong tâm họ đã thành tựu ít nhiều những phẩm chất cao đẹp nên kiếp này họ không cần phải thọ đầu đà nữa chỉ nhờ nghe Pháp, thực hành Pháp họ có thể đắc được đạo quả. Họ chỉ tiếp tục làm lại công việc trước đây, thành tựu các công đoạn đang còn giang dở đấy thôi, Tâu Đại Vương. Đấy, thưa, thưa đại chúng, cho nên chúng ta biết những người cư sĩ trong kiếp này mà có thể đạt được đạo quả thì phải biết rằng trong nhiều kiếp trước người ta đã từng tu hành và tu hạnh đầu đà rồi, chứ không đơn giản. Ừ, không đơn giản. Vừa nãy Na Tiên nói là cái người để thực hành được hạnh đầu đà phải có đủ 10 cái phẩm chất. 10 cái phẩm chất. À, chứ không phải dễ mà chúng ta bảo thực hành đầu đà khổ hạnh được ngay đâu. Thưa đại chúng. Ví như một người bắn cung thiện xảo trổ tài trước vua và được đức vua ban thưởng thì người ấy đâu có phải một sớm một chiều mà có được tài nghệ như thế đâu. Hẳn là phải trải qua nhiều thời gian, nhiều năm công phu khổ luyện. Có phải không Đại Vương? đấy bất kể những ai kiếp này mà họ thành tựu được một cái gì lớn lao thì chúng ta phải biết rằng không phải một kiếp này đâu họ đều đã có tu dưỡng rèn luyện nhiều kiếp rồi đấy Đó. một thầy thuốc nổi tiếng được mọi người kính trọng yêu mến cái tài ấy tỏa ra cái đức ấy không phải bỗng dưng mà ông ta có được đâu ông ấy cũng phải biết bao năm tháng trước đây khổ luyện rèn rũa mình tự tìm tòi cha vẫn học hỏi nghiên cứu có phải không ở đại vương Đó. cho nên chúng ta thấy những cái người kiếp này họ thông minh sáng láng wow, thần đồng thì cũng phải biết họ đã tích lũy từ kiếp trước rồi yeah. trên đời này bất kỳ một sự thành tựu to lớn nào cũng đều phải được trả giá đánh đổi với đầu óc công phu và thời gian chẳng có đầu óc công phu và thời gian lẽ nào người cư sĩ tại gia kia lại đạt được đạo quả cao siêu có phải không ở đại vương đấy na tiên lại khẳng định một lần nữa nghe không? theo bần tăng hiểu cái người cái cư sĩ ấy trước đây họ đã thọ 13 pháp đầu đà đã đạt được quả vị tu đà hoàn khi từ giã cõi đời này với tâm cuối cùng hướng về thiện đạo nên được tái sinh làm người vào gia đình giàu sang cái phước báu ấy người kia vẫn thọ hưởng nhưng tâm bậc thánh đã vào dòng rồi thì đôi khi chỉ nghe một câu kệ là có thể diệt tận được lậu hoặc đâu cần gì tu tập cho nhiều công phu cho lắm hả đại vương đấy ở đây na tiên giảng dài chúng ta rất dễ hiểu cái người trong tiền kiếp nhiều kiếp trước người ta đã rèn luyện tu hành rồi thì sang kiếp này vào wow, người ta thứ nhất có thể được tái sinh vào những cái gia đình rất giàu có sống trên nhung lụa dục lạc đấy nhưng cái tâm của họ nó đã là tâm của bậc thánh rồi họ không đắm nhiễm à, cái này có đại chúng kiểm trong chúng chúng ta có có những người như thế đấy họ không đắm nhiễm đâu không tham có cái tiền của đấy họ không tham à, đấy thế thì họ không phải là người bình thường họ nghe Pháp họ có thể chứng tác đạo quả. Vì đây là kết quả công vu từ nhiều kiếp. Dạ. Cái chuyện này chúng ta học Phật Pháp chúng ta phải tin chắc cái điều này. mười ba Pháp đầu đà này trước hết được ví như đất vì đất là nơi nương tựa của mọi loài. Pháp đầu đà là nơi nương tựa sanh trưởng của mọi thiện Pháp. Đó, nói về ý nghĩa Pháp đầu đà, thực hành Pháp đầu đà. Nó sinh ra được rất nhiều thiện Pháp nó được ví như nước, bởi nước rửa sạch mọi bụi bặm dơ giấy, Pháp đầu đà rửa sạch trần cấu, uế ác. Nó được ví như lửa đốt cháy mọi vật, Pháp đầu đà thiêu đốt phiền não, thiêu hủy các phiền não. Nó ví như gió, thổi bay đi tất cả mọi khí, mọi mùi, Pháp đầu đà cũng thế, nó thổi quạt đi tất cả khí vị trần gian, dù thanh hay trược, dù thơm hay thối. Nó được ví như thuốc để chữa bệnh, pháp đầu đà đối trị tất cả tâm bệnh của tất cả con người. Nó ví như nước trường sinh pháp đầu đà cho mọi người nếm thường nước cam lồ bất tử. Na Tiên kể một loạt những cái lợi ích, những cái, cái giá trị của cái pháp hạnh đầu đà. Ngoài ra, pháp đầu đà còn làm thành tựu cho tư cách là nơi thương yêu của mọi người, là nơi không có tội lỗi, là nơi viên mãn đức tính lành, là nơi của những trạng thái tâm cao thượng, dứt trừ yêu sầu nóng nảy, rối ren, chặn đường của sự tái sinh luân hồi, như nước tưới thấm mầm cây, như lửa để nấu nướng đồ ăn, như là hầm tài sản của mọi người, như được thân cận bạn lành, người dũng cảm. Đây đang nói về những cái lợi ích của 13 pháp hạnh đầu đà. Pháp hành đồ đà như người hầu hạ mong được quan tước, như nơi dạy học trò, học nghệ, tài nghệ, như cái kính để soi mặt. Đó. Cái người thọ Pháp đầu đà thì họ kiểm tâm rất là dễ, thưa đại chúng. Nghe không? À, kiểm tâm rất dễ. Ở đây Thầy lấy ví dụ này, ví dụ chúng ta cũng thế. Chúng ta có đến mấy chục bộ quần áo, nghe không? hôm nay phải đi dạo hội mang ra thì ướm đi ướm lại không biết cái nào đẹp hơn cái nào khốn khổ về về áo về quần nghe không Đã, mấy chục bộ mà ờ, thay cái này, này ra này mặc cái kia vào nhưng mà người tu pháp đầu đà cũng chỉ có một cái bộ y thôi nghe không cho nên ấy, các ngài kiểm tâm mình rất dễ mình tham đắm nhiễm cái gì nó hiện lên ngay còn tâm của chúng ta nó tham đắm quá nhiều cho nên chúng ta không dễ mà kiểm được cái tâm mình. Wow. Người ta nói là cái tâm của phàm phu chúng ta nó đen như như cái đít nồi ấy, nghe không? <laughs> đen như thế rồi đó, không thể nhận ra được nữa. Thế còn những vị đã thọ hạnh đầu đà, tâm họ rất là sạch vì họ ít tham muốn, ít tham muốn. Cho nên là sao? Hết khởi lên là họ biết ngay, cho nên họ rất dễ nhận ra nhận diện ra cái tâm của mình cho nên đây mới nói là sao họ như cái kính để soi mặt đấy họ soi vào cái gương tâm của họ rất dễ cái người ít tham muốn như thế này thì tâm nó rất dễ trong dễ sáng Đúng không? còn chúng ta tham quá tham nhiều quá đầy hết tất cả cho nên không nhận được cái gì không soi được cái gì cả ngày ngày soi tâm chẳng thấy gì nghe không à, như dương hòm cất đồ đạc như đèn đốt ban đêm chiếu sáng cho mọi người như vương lệnh ban hành ngăn phạm luật thành tựu được sa môn quả thành tựu lục thông đạt kết quả mau nẹ ngăn ngừa phạm giới